Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Ngôi Sao Nhỏ thì mình là Công My đây Lần đầu tiên xin cảm ơn tất cả các bạn đã click vào video này Xem đến đây đừng quên like video giúp mình có động lực nha nhỏ để tiếp tục làm Youtube nha Xem video để có thêm nhiều người biết đến mình nè Tiếp theo subscribe kênh Youtube của mình và like cái chuông bên cạnh khi thông báo với xem người đầu tiên được xem video mới nhé Đừng quên qua kênh của thành viên trong Happy Star Team để ủng hộ họ nè Và vì cuối cùng là hãy comment những ý tưởng hay giúp mình có những video chất lượng hơn nhé thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tập đầu tiên của Terry sinh tồn cùng đội quân nhà cậu cái gì đấy? Ok. Ok thì uh, nếu mọi người muốn à, xuất hiện trong tập 2, tập 3 sắp tới thì mọi người có thể liên hệ đến Discord của Akomi Family nhé. Ok, bắt đầu đi mọi người. Ok. Sington à. Ok, sao im lặng thế? Đây kìa. nói này chờ. <laughs> ok đi chặt cây xây nhà cắt kẹo đi à. đề nghị một người đi uh, tìm cầu này bầu ra một người đi tìm cầu xây uh, xây xây thành làng để ở hay là xây uh, một nhà thôi xây một nhà lớn rồi tất cả cùng ở luôn xây như là? hả làng, đúng không ok mỗi người tự xây một nhà nha ok không có mình mày kỳ hả xin thì có khác nhảy không bao giờ cao được chưa chưa mở khóa chức năng nhân vật thì nó vậy thôi Đấy. nó mở rồi á ok nhảy được hai lóc rồi thì nó hai lóc đúng không mà đòi hỏi gì nữa mấy thôi nhảy được cao không nó vậy kìa không okay. nhảy bốn lóc rồi hả ông huy là level 2 rồi mày hiểu không không ok được thôi em chưa level nào hết ngu tôi chịu nha ok xin tồn đi mọi người trời đất ơi mình lắc thế nữa mình chặt cái cây chưa xong nữa mọi người <laughs> mọi ừ, người okay. nhớ học theo cảm giác của Akome nha đúng rồi là bay thẳng lên trên cây chặt xuống yeah cách của Akome ở kìa không đó xin đi nên là mình cứ bay thẳng lên cây mình chặt thôi chứ mình dưới chặt kiểu à, nó văng tung té lên hả Trong Cindy phải mở khóa nhân vật rồi mới tính nha Ok Đây, mình nói rồi nè Có tiêu rồi Mình ra tính Nó bay thẳng cho người mình luôn, nó, nó đỡ bay Nhưng mà nó không bay Không Hả? Sao? Ở trong đây luôn lẹo ok. Ra đi chị để em nói, ok Hết luôn Hết luôn, ok ờ, Hình như là cái mic trong game nó hơi bé thì À lộn, cái loa trong nó hơi bé thì phải ok Bạn nên là có có có gì không không nghe được thì à, thanh kiểm tập ông ta ngồi nói mà mình tưởng ai bật video ổng lên nói ok đó anh nhớ đi xanh thì các kiểu nha hình như mình vừa nghe tiếng trứng nổ quấy là miếng địch Ây da. mọi người chặt cây thì mọi người hãy đập hết lá rồi chặt cây để nói với không văng tới tôi ờ cũng đúng hả sao Ui, vi diệu, vi diệu Vi diệu ấy Bình thường thôi Sau này à, em em đừng tìm đòi hỏi một sự logic trong game em à Nó, nó là vậy đó Đấy, ok Chúng ta sẽ thành lập à, một làng làng của đội quân nhà cô luôn Ui, thật Nhớ kiếm thức ăn các kiểu nữa Thời gian đầu hơi khó khăn thôi nhưng mà sau này chúng ta sẽ khá giả hơn Hả? Ờ kìa, sao lại chống đối nhau? Chúng ta là một cái làng văn minh, đúng không? Không có được như thế, không được tệ nạn như vậy. Ok. Trên video Ok. Ok nhá. Chúng ta ý có than này. À, mọi người ở xa mọi người. Đi uh, tìm đồ các kiểu đi rồi quay lại cho cũ thành lập làng ở chỗ đấy. Đi đừng đi xa lắm. À, mình là chỉ có <laughs> đi Ông, khác một, một, một, thôi chứ một phút được hai block là ok rồi em ừ hai block là nhiều đấy <laughs> mình nhiêu có sát xanh thôi chứ mình chặt cây hết được rồi ok đúng bún sẽ sát xanh à đâu từ khoan mình còn cái cái à, ủa hả quỳ ơi sắt của tôi dạ. vì mọi người nhanh thế ờ uh. Tại sao là Mình à, thấy than thôi, mới tìm được than thôi mọi người Không sao, có than về nấu đồ ăn các kiểu cũng được, hợp lý Mọi người sẽ lo một khoản ở trong cái làng này Đấy. Người người nào hay đi mai thì có thể à, kiểu à, nó sẽ nhờ kiểu trao đổi á ví dụ như là một thịt ở à, lộn hai cục thịt đổi một cục sắt chẳng hạn đó là ví dụ hiểu không hiểu không á đù ui xí đấy à kìa thì mình thì nó là gì đó trời tối rồi mạnh để ơi đã có rồi, tối chưa? rồi cắm đuốc lên cho thấy chưa chưa có giường chưa có giường chúng ta hãy biến xài phép thuật để biến ra cứu đi nào phép thuật quý là biến được phép thuật <laughs> Win gì cho này vậy trời Ui no no Quyền đạp sập can Ủa cái này các bạn quyền hả Không mang vậy Ôi, Ui trời trời Là cho vui Vui vui gì vui Sập can thật là mày có chừng tao Ừ Ui có sách nè Có than nữa nè Có la da nữa nè Ừ Biết chưa dạ. Hả? Mà sao cái đứa cấm gì không dám cấm vậy trời À đúng nè Ừ à, đúng nè Cấm gì không cấm gì á Ok, ờ đây nữa cơ cái gì nha gì nha ui rồi ui nô ui nô em rồi sao bữa nay không thấy cái ông sinh nhân nó hiện ra đây ui rồi ôi trên này cũng quá trời quá luôn ui no ui no ui no wait a minute khoan ui no bạn ơi đừng chơi thế cái người đấy quá nha trời thì ai không biết là lắc ui Ôi chị bị đau máy rồi chết mày nè nói rồi luôn chết mày nè chết mày nè ok rồi ừ để xí lấy lấy lấy vào sao rồi đó, không may quá lấy cái này giùm cho đi trời đất ơi nó lắc tới nỗi mình quánh không, trời đất ơi đắng nó bút mình quánh không quái tới 10 năm ra nó mới mới phản ứng lại <laughs> rồi xong trời mưa luôn này, ấy á ừ. rồi xong bún bay màu yeah Đúng rồi Wow Wow Ngon quá Ok Nè cũng muốn muốn muốn đem đem cái giò của nó về cũng Đem đem cái giò nó về cũng về <laughs> lập nhà đi, đi. Ok Ok lập à, lập lập nhà xây xây khai hoang lập địa chỗ này đi mọi người Ok đặt đuốc cho nó sáng sáng lên xíu Mọi người có giường hết chưa? Mình chưa có đâu ừ. Chưa ai có luôn chưa ai có hết yeah. yeah. Dạ. Ê nãy giờ mình đi săn nhưng mà mình không thấy con cừu nữa hết Ủa cừu vậy đâu vậy đâu vậy mọi người Gì vậy trời Hả Ok Tôi sẽ mọi người với chứ Hả quá Huy ơi Dạ Giờ nên làm gì đây? Chúng ta sẽ nên làm gì đây? Chưa có gì trong tay cả mà trời tối rồi Chúng ta với hai bàn tay trắng Ừ Tay rất là trắng nha Không có gì trong tay Đúng rồi Đây là chân dung hai bạn đang ờ, bị lắc và nhìn mình À lộn ngồi trong cái mẹ cứ mình không mèo nó nhìn kiểu đây đây là một là người duy nhất gọi là luôn gọi là đi theo mình bất kể mọi hoàn cảnh hả ai cơ yeah. hả không biết là miếng thịt mít mít, nhỏ quá mít nhỏ quá nói nói lớn lên đi nói lớn lên đi ok em nhưng mà chị không nghe gì hết vậy đó xây yeah. không bây giờ chúng ta sẽ xây một cái nhà tạm bợ tất cả mọi người xuống chung trước đi ha Giờ chưa có tài nguyên, chưa có gì đâu Không, em có lò là em xây nhà mình À ok, thôi nó xây nhà mình, bốn đứa mình xây chung nhau ở đi Ok, đi chặt cây đi mọi người Thu heo Hả? Sao có trồng cảm Không, có có có một đứa xanh lè nó không muốn vô chung đội với mình nên thôi cho nó ở mình Ok Được, Đúng rồi <laughs> Đúng rồi Đây để chị đi chặt gỗ cho làm làm đi mọi người làm làm đi sao em sao em gì à gỗ này ôi nhiều thế đi một stack rồi nè ok xây nhà ha thì video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi thì hẹn mọi người gặp mình ở à, đi hẹn mọi người trong những video lần sau và nếu mọi người thì muốn ờ, gặp trong ờ, à đâu, chỉ muốn có mặt trong những tập 2 tập 3 sắp tới thì mọi người có thể liên hệ với Discord của Atomy Family nha. Và ngoài ra thì đừng quên qua các, của các thành viên trong Happy Star Team để ủng hộ họ nè. Và thì bye bye, hẹn gặp lại. Tất tất tất cả cùng uh, cột hai chùm. Yeah. À, yeah, ôi hợp lý. Ôi chụp từ từ búng búng lui lui ra tí lui lui ra tí rồi thẳng hàng tí cứ xíu nữa xíu nữa đè luôn con mèo sau đi lui nữa <laughs> ok trong đây có hai con mèo nữa nha ok chụp này hoàn hợp lý để gửi qua cho lưu trữ nha chụp đã chụp rồi đang bị <laughs> Ê, nhìn nhìn nhìn nhìn mất cái chỗ lưu trữ kìa bay đi rồi mở mic đây đi mọi người ok hai con lận nè thấy không một con mèo hồng con mèo đen này mày đứng cho đàng hoàng coi quá kia đứng coi chị không biết nữa nhưng mà chị không có bật loa chị không có bật loa trong game đâu nên là chị mở mic trong game thôi mày đứng đàng hoàng coi được chưa suka ở ờ, à, đâu mèo ngước ngước đầu lên xíu suka ok được rồi đó ok được chưa ok ok ờ, ê đó chồng đây từ từ phạt nghe tao bị lộn đâu mày mày bên mày rap luôn phải đâu chị đừng có hiểu lầm em sao sao giống giống cái căn nhà của tao với máy đáp á vậy nó cũng có chậu thôi nhưng mà em xây khác mà ừ ok xin chào nó sẽ khác rồi xong Đấy. cái ông thương nhân đêm hôm trước đi hẹn hò với gái hay sao á bây giờ mới thấy này biết chưa Suka ơi Em nghe tiếng chị nói không? Alo Suka Suka ơi Ơ kìa nó cũng nó vẫn bật loa mà sao nghe tiếng mình nói vậy Alo Em đây ừ thì em đây nhưng mà Đừng có chơi kiểu đấy cái nhà tao ừ. Em đừng có nề mề nữa Thằng Busy lên lên trên tóc mà mày đứng đi cũng được Ừ rồi ba đứa chị em ta đứng đây Ok ngước mặt lên Cúi xuống làm gì Kimi